Chị được 10 điểm toán, mẹ sẽ nấu súp gà Thưởng cho chị Em cũng được 9 điểm văn, mẹ sẽ nấu súp cua cho em Mẹ nấu toán bằng hạt mềm của nò ngon lắm uhm, Mẹ bảo là tốt cho sức khỏe nữa Hạt nêm từ thịt cờ no chứa thịt nguyên chất Được dùng cho mọi món ăn Mẹ nấu ăn ngon nhất trên đời Cờ no thơm ngon hơn, bổ dưỡng hơn